Xin chào toàn thể anh em Bắc Trung Nam nhé Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh video cơ sở chúng tôi Đấy, ngày hôm nay tôi tư vấn ờ, giúp đỡ anh em Đấy, sở hữu một số thiết bị đồ chơi gian đận về cờ bạc cao cấp mới nhất hiện nay Đấy, và giới thiệu một số sản phẩm Đấy, độc quyền cơ sở chúng tôi Đấy, các cụ mà chưa cũng cầu ấy cờ ra và bạc lận Đấy, anh em mình phải đánh cờ bạc đánh xanh chín đánh 5 năm thì không bao giờ anh em mình phải giành chiến thắng Đấy, bắt buộc Đấy, khi anh em mình muốn giành thắng trên sòng sới sân chơi về cờ bạc thì bắt buộc anh em phải sở hữu cái đồ chơi gian lận của nó thì anh em mình mới thể giành được thắng trên sòng dưới sân chơi mà anh em đang chơi đấy sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu toàn thể anh em nó là cái sản phẩm máy nghe hột bầu cua và máy nghe hột tài xỉu cao cấp mới nhất và hiện đại nhất năm 2020 đây nó là cái siêu phẩm mới ra và độc quyền của cơ sở trung tâm tôi trung tâm tôi chưa phân phối và trung cấp cho bất cứ một các đại điêu cả sản phẩm là 100 trăm à, cao cấp đấy anh em nhá đấy thì à, tôi giới thiệu cho tất cả anh em từng một bộ sản phẩm một đấy thì sản phẩm đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đến toàn thể anh em nó là cái sản phẩm máy nghe hột tài xỉu anh em nhá nó chỉ có gồm một cái máy nhỏ gọn đấy, rất chi nhỏ gọn luôn và nó sẽ nghe cái bộ hột tài xỉu và nó báo chuẩn xác cho anh em mình biết được ra tài hay là ra xỉu để em đánh và nó có thể lọc được tất cả các âm thanh tiếng ồn bên ngoài anh em mình không cần phải lo sợ sóng sứ mình có ồn như thế nào cái máy này nó vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết để em đánh đấy thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm cho anh em này tôi đã kiểm tra anh em qua bộ hột cái lắp cái đĩa đây đấy để tôi kiểm tra bộ hột trước anh em nhé thì đây nó là một cái cốc nước muối anh em nhá và tôi đổ một số tài xỉu vào đấy thì 100 trăm những một này đều đổ hết anh em nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ gắp ngẫu nhiên lấy ba cái hột tài xỉu đấy ấy ba hột và tôi lau qua này đấy. tôi kiểm tra anh em cũng đủ các bước luôn anh em nhé đấy nước muối này lâm châm một xoay đẹp, đấy như anh em đến sòng đến sới đến sân chơi thì là kiểm tra đồ đạc cho anh em đấy thì đây nếu mà hột anh em kiểm tra có thanh âm châm đấy này. nếu mà hột hít với thanh âm châm thì cũng một đấy nó là hột công chuyện anh em không đi chơi hột này hoàn toàn là không hít với thanh chất thanh âm châm luôn anh em ạ đấy ok cho anh em đấy đây là thanh âm châm anh em này thanh âm châm trắng này hít chất chia mạnh luôn đấy cái đĩa đấy cũng hoàn toàn không hít luôn này anh em nhìn chưa đấy lắp này kiểm tra anh em đủ các bước luôn đấy nếu mà lắp hột đĩa câu chuyện anh em kiểm tra qua thanh nam châm này nó sẽ hít chặt luôn này đấy nếu nắp đĩa là hoàn toàn là không hít được thanh châm đấy tiếp theo nối soi đèn này anh em kiểm tra anh em đủ các bước luôn một hột này trắng tinh luôn này đấy nếu mà công chuyện anh em soi anh em kiểm tra nó sẽ đen xì và đục ngầu bên trong à, hai hột này trắng tinh luôn này ba hột này trắng tinh luôn này đấy Nếu tôi kiểm tra anh em đủ các bước nước muối nâm châm và soi đèn cho anh em đấy chứng minh cho anh em bằng thực tế áng bộ hột cái nắp cái đĩa này hoàn toàn là đồ thường và hoàn toàn là đồ đồ chợ anh em nhé không liên quan một cái nắp cái đĩa cả đấy, sản phẩm cơ sở chúng tôi hột nắp đĩa là hoàn toàn bình thường và anh em cũng không cần chạm tay hột đấy sản phẩm này anh em cầm duy nhất một cái máy duy nhất này đấy nghèo tài xỉu này cao cấp nhỏ gọn này độ bát xa cho con kính là 7 đến 10 mét này anh em ngồi bất cứ đâu báo chuẩn xác cho anh em biết được cái tài hay là ra xỉu em đánh đấy nhịp chung nó thì rất chia êm luôn trăm quyên tính em không phải nói sợ ai phát hiện ra cái nhịp chung nó nhá bây giờ tôi bật cái thanh hiệu em rung đi này anh em bật khởi động máy lên cho người ta lắc đến tầm hai ba cái tiếng đồng để cái máy này nó nghe cái bộ hột đấy, khi nó tiếp xúc cái đĩa nó vang nào đấy tàng tài nào xỉu như nào và bắt đầu tính tiếp theo báo chuẩn xác cho em biết được nhà tài hay xỉu cái đánh này bằng tế này test luôn cho anh em như tiếng này đấy, thì cái thanh khi nó rung này nó báo biết là 100 trăm tiếng này xỉu anh em nhé mở này ok anh em 10 điểm này 6 3 1 10 điểm xỉu à báo rất là chuẩn xác luôn anh em nhé 100 trăm tiếng này ra xỉu tiếp này mở này ok anh em này vẫn là 10 nút này 6 3 1 này đấy sóc loạn đây này vẫn báo chuẩn xác em ấy luôn 100 trăm tiếng nghe tài anh em nhá đánh 100 triệu tài này mở này ok anh em này 14 điểm này 6 5 3 14 điểm tài anh em nhá em nhá lắc như nào vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết luôn đấy tôi test cho anh em tầm 5 đến 7 tiếng bạc anh em nhá 100 trăm tiếng này xỉu này đấy 5 cả người một xỉu luôn này mở này ok anh em này 7 điểm này 4 2 1 xỉu anh em nhá test tiếp cho anh em ạ một trăm em tiếng anh xỉu này đấy, đánh 100 triệu xỉu này khẳng với anh em này mở lắp là xỉu này đấy, tin nhau này không mở luôn này mở này ok anh em 7 điểm này ba ba một xỉu anh em nhé đấy kỷ niệm anh em tiếng cuối này đấy và tôi đã giới thiệu anh em sang sản phẩm thứ hai 100 trăm tiếng này là tài anh em nhé đấy 100 trăm tiếng này là tài mở này ok anh em này 14 điểm này 6 3 uh, 5 14 điểm tài anh em nhé đấy đây tôi tắt cái máy nghe này đi thì là vừa rồi là tôi đã giới thiệu đến tất cả anh em nó là cái sản phẩm máy nghe tài xỉu ấy cao cấp mới nhất năm 2020 đây nó là siêu phẩm mới ra anh em nhé. nên là những anh em nào sở hữu cái sản phẩm này anh em sẽ là người giành thắng đấy. sang cái sản phẩm thứ hai nó là cái máy nghe bầu cua cái sản phẩm này đấy thì anh em mình cũng dùng và tương tự như sản phẩm tài xỉu rồi vừa cái là cái máy này nó sẽ báo sáu mặt cho anh em biết ra con gì để đánh luôn đấy cái máy cái hột này rất là cao cấp luôn đấy hột người ta lắp đĩa người ta anh em không cần phải đưa bất cứ đồ vào cả anh em đến xong đến dưới anh em bật mỗi cái máy lên này em chơi thôi đấy thì đây tôi chuẩn bị sẵn một số bầu cua này và bây giờ tôi lấy ngẫu nhiên lấy ba hột bầu cua anh em nhé đấy và tôi kiểm tra thanh âm châm cho anh em đến một hột cái lắp cây đĩa này đấy. đĩa với hột này hoàn toàn không hít với thanh châm đấy, anh em thấy chưa tiếp theo à những cái lắp này nó hoàn toàn là không hít thanh thanh âm châm luôn đấy thì về cái đồ bầu cua ấy thì anh em mình chỉ kiểm kiểm tra thanh âm châm thôi cái bát này tôi vẫn được tương ăn cái đĩa này thì tôi vẫn được hoa quả bộ hột này khi giới thiệu xong anh em tôi bóc luôn bộ hột này ra chứng minh anh bằng thực tế luôn đấy hộp nắp đĩa là hoàn toàn bình thường cái sản phẩm này không liên quan đến bộ hột hay là cái lắp hay là cái đĩa đấy mà anh em mình chỉ mang một cái máy vào thôi anh em mình cũng không cần phải chạm tay vào hột anh em nhé đấy thì vừa rồi là tôi đã kiểm tra đồ đạc anh em sau đó hướng dẫn luôn anh em anh em đến này anh em bật cái máy lên này đấy, anh em cho ta lắc này tầm hai ba tiếng đầu để cái máy này nó sẽ nghe đấy được từng bộ bề mặt của bộ hột bầu cua khi tiếp xúc với đĩa và bắt đầu tính tiếp theo đấy, sẽ báo chuẩn xác cho anh em biết được ra gì để em đánh luôn đấy đo bắt xa trong vòng kính là 7 đến 10 mét anh em nhé nhịp rung thì êm luôn một mình người đeo rung biết rồi anh em nhé ván này test luôn cho anh em này đấy như tiếng này đấy thì cái máy nghe một này nó báo biết này 100 trăm tiếng này nó có con gà anh em nhá mở lắp ra này ok anh em có gà này. một gà này. một cá một bầu anh em thấy không 100 trăm đấy, tiếng này nó có con bầu anh em nhá đấy, khẳng định anh em luôn mở lắp ra này. ok anh em có bầu một bầu một nai và một tôm đấy lắp nhiều nhịp luôn cho anh em ạ à. vẫn báo chuẩn xác anh em biết luôn một trăm phần trăm, tiếng này nó sẽ có cua anh em nhé bao tiền đánh hết vào cua này mở luôn này ok anh em có cua một cua một tôm và một bầu đấy anh em nhá rất là chuẩn xác luôn có ba tiếng chuẩn xác rồi tôi test cho anh em tầm 5 đến 7 tiếng anh em nhá trăm tiếng này còn bầu anh em nhá đánh 500 triệu con bầu này mở ra tôi là người giành thắng này ok anh em hai bầu một cua anh em nhá đấy 4 tiếng chuẩn xác rồi 100 phần trăm này đấy, tiếng này nó quán tôm anh em nhé đấy bán nhà bán cửa đánh hết vào tôm như này mở này ok anh em có tôm này một tôm một cá một gà đấy 5 tiếng chuẩn xác này kỷ niệm anh em tiếng cuối đây, vì là cái thời lượng video không có nhiều nên tôi test cho anh em tầm 5 7 tiếng bạc rồi 100 trăm tiếng này tôi khẳng định anh em mở đắp con cá nhé sản phẩm đấy khẳng định anh em chuẩn xác tuyệt đối luôn 100 trăm mở nó có cá này ok anh em hai cá một gà em nhá rất là chuẩn xác luôn đấy thì tôi tắt cái máy nghe hột này đi Đấy thì vừa rồi là anh em theo dõi tôi test cho anh em tầm 5 7 tiếng thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối luôn. Đấy. Nó báo dung cho anh em biết chuẩn xác 6 mặt, tương 6 nhịp dung. Đấy để vì cái sản phẩm này nó cái sản phẩm độc, độc quyền nên là tôi không công bố nhịp dung trên này nhá. Anh em nào muốn tìm hiểu có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên hình và qua trực tiếp cơ sở cửa hàng thuộc trung tâm tôi. Đấy như đã hứa này. Giới thiệu xong anh em này, bóc luôn một hộp này ra này. ok cho anh em hột hoàn toàn hột xốp hột chợ rồi bất cứ là hột tạo được hột xốp này hột giấy này hột gỗ thủy tinh đều có thể cái máy này đều có thể nghe và đều có thể phân âm đều báo dung chuẩn xác cho anh em biết anh em nhé hột hoàn toàn hoàn là hột bình thường thì là vừa rồi là tôi đã giới thiệu toàn thể anh em hai bộ sản phẩm hai bộ đồ chơi cao cấp về bầu cua và tài xỉu mới nhất năm 2020 siêu phẩm là máy nghèo bầu cua và máy nghèo tài xỉu đấy và tôi đã hướng dẫn anh em cách sử dụng và đã test qua anh em qua năm bảy bạn thì như anh em đã theo dõi video ấy thì cái độ chuẩn xác anh em có thể biết rồi đấy thì tôi có hai cơ sở đấy, một là bến xe đông sài gòn hai là bến xe minh hà nội đấy hoặc anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên mình đấy em qua trực tiếp cửa hàng test cửa hàng trực tiếp đấy về đồ cờ bạc này tôi khuyên anh em là anh em cứ qua trực tiếp cơ sở cửa hàng anh em bất chút thời gian công việc anh em mang đồ mang đạc anh em đến em qua trực tiếp trung tâm cửa hàng tôi test cửa hàng trực tiếp 24 trên 24 sẽ có nhân viên cơ sở chúng tôi trung tâm tôi có mặt cửa hàng tư vấn anh em tiếp đón anh em test thử đồ cho anh em đấy để giúp anh em để sở hữu món đồ chơi cao cấp em có thể về xong rồi sới về chơi anh em mình có thể là người giành thắng em nhé về đồ chơi các bạn các trung tâm tôi để cung cấp cho tất cả anh em tất cả các thiết bị và đồ chơi gian lận các bạn như là bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá và phần mềm cũng mảng game bầu cua sóc đĩa tài xỉu trên điện thoại và giúp anh em mình có thể chiến thắng được trên tất cả các game đổi thưởng trên điện thoại anh em nhé đấy bất cứ game đổi thưởng nào trung tâm tôi đây đấy một số các mẫu máy uh, giúp đỡ anh em đấy để giành chiến thắng trên cái game đổi thưởng trên điện thoại anh em nhé bất cứ đồ đạc liên quan cờ bạc trung tâm tôi đều phải giải đáp được cho anh em và có một sẽ <coughs> có nhân viên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 đấy, hay cái uh, quy luật đấy gian lận của nó thì anh em mình vào xong vào sướng hơn chơi anh em mình phải đánh anh em mình mới phải kiếm tiền được như những bản game này vậy thôi anh em mình mà đánh xanh chín đánh năm năm đấy, thì không bao anh em mình phải kiếm tiền anh em mình phải chiến thắng được trên sòng sới sân chơi của anh em nhưng mà khi anh em sở hữu phần mềm hay cái quy luật của bản game này mà anh em đến sòng sới đến chơi anh em mình đánh thì một trăm trăm anh em mình sẽ là người giành thắng đấy mà khi em sở hữu cái phần mềm này đấy thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm đấy những bản game này là cơ sở bên trung tâm tôi đã lập trình ra thì ngày hôm nay tôi giới thiệu tất cả anh em để giúp anh em có tìm hiểu thêm giúp anh em mình có thể giành trắng trên bản game này ấy nói về bản game ấy những bản game sóc đĩa này là bên cơ sở bên trung tâm tôi làm ra ấy thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm rồi ấy bằng thực tế này tôi test luôn anh em này như tiếng này 100 trăm tiếng này lẻ anh em nhá mở này ba trắng này đánh lẻ tiếp này ba đen này 100 trăm này là chẵn này mở này tứ tử này đấy em chưa rất là chuẩn xác luôn đánh chẵn một tỷ này mở này sấp đôi này em chưa rất là chuẩn xác luôn em nhá 100 trăm này là nẻ này mở này ok anh em này ba trắng này đấy kỷ niệm em tính nữa này 100 trăm ván này là nẻ em nhá bao tiền đánh hết vào nẻ thế này mở này ok anh em ba đen đấy, rất là chuẩn xác luôn đấy, sang bản game thứ hai nó là các bản game về bầu cua đấy thì bản game bầu cua này thì anh em mình phải biết được trước kết quả nó sẽ ra gì để em đánh luôn độ chuẩn xác cũng là tuyệt đối 100 trăm giúp anh em mình phải kiếm tiền 100 trăm ván tiếp theo nó sẽ có nai anh em này mở này có nai này một nai và hai cá này 100 trăm này ván tiếp theo này nó sẽ có bầu này mở này có bầu luôn này một bầu một nai và một gà 100 trăm ván tiếp theo nó sẽ có con tôm anh em nhé mở này khẳng định em luôn có tôm luôn Đấy, một tôm một bầu một cá 100 trăm con này nó sẽ có cua này mở này có cua này một cua một gà một bầu Đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em nhé đánh gà một tỷ tiếng này này mở này ok anh em ba con gà luôn Đấy, đánh một được ba này Đấy, độ chuẩn xác rất là tuyệt đối luôn giúp anh em mình kiếm tiền tất cả trên sòng sới sân chơi cờ bạc mà anh em đang chơi 100 trăm ván này nó sẽ quán bầu anh em nhé mở này ok anh em có bầu một bầu một nai và một tôm đấy kỷ niệm anh em tiếng cuối này rồi sang bản game tài xỉu cho anh em 100 năm ván này nó sẽ quán cua anh em nhé mở này ok anh em có cua một cá một bầu một cua rất là chuẩn xác cho anh em luôn đấy độ chuẩn xác là tuyệt đối rồi những bản game mà bên cơ sở bên công ty chúng tôi lập trình ra đấy, thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối cho tất cả anh em sang bản game thứ hai đó là bản game về tài xỉu này bản game tài xỉu thì anh em mình phải biến từ tài qua xỉu từ xỉu qua tài hoặc là em phải biết được kết quả nó sẽ ra tài hay, hay là ra xỉu là một cách tuyệt đối 100 trăm luôn đấy test luôn anh em này 100 trăm này ván này nó sẽ ra tài anh em nhé mở này ok anh em này 16 điểm tài này 5 5 6 16 điểm tài đấy 100 trăm ra tài tiếp này tài luôn này 15 điểm này 6 4 5 15 điểm tài 100 trăm ván này nó tài tiếp này mở này ok anh em này 16 điểm tài này tiếng này có bao tiền cho anh hết vào tài nghe anh em nhá mở này 14 điểm này 6 44 14 điểm tài Đấy, rất là chuẩn xác luôn 100 trăm ván này xỉu này mở này ok anh em này 123 6 điểm xỉu Đấy. 100 trăm ván này tài tiếp anh em nhá mở này ok anh em bão luôn này 36 tài 18 điểm 100 trăm tiếng anh xỉu mở lại ok anh em xỉu 7 điểm đấy, rất là chuẩn xác luôn đấy thì vừa là, rồi là cái tôi test cho anh em ba bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu điện thoại đây những phần mềm mà công ty chúng tôi lập trình ra đấy và cái độ chuẩn xác là tuyệt đối 100 trăm có thể giúp anh em mình chiến thắng anh em mình kiếm tiền trên dòng sới sân chơi uh, game điện thoại đấy để em chơi anh em mình kiếm tiền đấy thì à, anh em nào quan tâm và cần tư vấn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc là qua trực tiếp cơ sở cả trung tâm chúng tôi một là ở bến xe miền sài gòn hai là ở bến xe minh hà nội đấy thì ngoài cái bản game này ra thì bên công ty chúng tôi có thể cung cấp có thể tư vấn được cho tất cả anh em các thiết bị đồ chơi gian lận và cờ bạc bên ngoài như là bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá tất cả những cái gì liên quan cờ bạc liên quan đỏ đỏ đen cơ sở công ty chúng tôi đều có những thiết bị đồ chơi gian lận của nó để giúp anh em mình phải chiến thắng anh em mình phải kiếm tiền trên sòng sới sân chơi mà em đang chơi